nhà vườn có cây công trình cây bóng mát hoa cây cảnh được đẹp rực rỡ và đặc biệt là đối với những cây mà đang phải ủ phôi để uh, cho nó ra chuẩn bị ra mầm mới uh, để cho cây ra nhiều rễ và uh, sinh trưởng phát triển tốt uh, như thế nào thì ngày hôm nay công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang uh, có làm một cái video là hướng dẫn phun phân xinic cho những uh, cây phôi cây phôi mới và hoa, cây cảnh, cây bóng mát à, Video này chúng tôi thực hiện trên vườn ờ, Công Minh, trên vườn vâng. của nhà bạn Công Minh Đây ờ, là à, đây chỉ... là nhà vườn Công Minh, vâng. địa chỉ là phường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vâng. Xin mời các bạn vâng. Xin mời các bạn Vâng, vâng chào các chị, anh nha các chị sinh trưởng phát triển tốt và ra lộc ra mầm mới à, thì chúng ta sẽ dùng cái túi 300g silic loại 300g này đấy chúng ta pha với tỷ lệ là với những cây mà mình à, đang mong muốn à, những cây phôi mà mình đang mong muốn nó ra lộc ra mầm rồi kích thích dễ ra nhiều thì chúng ta pha tỷ lệ à, bởi vì cây trong giai đoạn này là giai đoạn đang nhạy cảm thì chúng ta phải pha một túi này với tỷ lệ là 100 lít nước trên một túi vâng để chia phân cho đều thì bà con nên ờ, đổ phân đổ phân vào một cái xô như thế này đấy sau đó bà con pha với 6 ca nước 6 ca nước 5, ca ca 100 à với 5 ờ, ca nước 5 ca nước còn vâng, xin lỗi 5 ca nước nữa và mỗi ca thì tương ứng với một bình 20 lít như thế này không có điện nhưng mà không có đánh đủ ờ, 5 k rồi nhé sau đó mình khoáng lên ạ dùng một cái khoáng vâng trong hướng dẫn thì bột thủ phân này là pha với tỷ lệ tưới cho cây ăn quả phun tưới cho cây ăn quả thì à, mình à, công ty hướng dẫn là một túi là pha với tỷ lệ là 60 lít nước để phun à, tưới cho khoảng từ 15 cho đến 30 cây tùy theo tuổi nhưng đối với những cây phôi thì à, ta là những cây mình nhạy cảm thì chúng ta lên pha với tỷ lệ là 100 lít nước để mình phun à, cho, cho đều phun tưới luôn phun tưới phun và tưới cho nó đều cũng như là để giúp cho ừ, cây thẩm thấu thẩm thấu được tốt hơn thì bà con nên ra cái lượng này nó loãng ra đấy và sau đó thì giờ mình múc một ca mình đổ vào cái bình này đi đó, đấy à, phân sẽ không tan hết bởi vì trong phân có thành phần canxi cho nên sẽ không tan hết thì bà con à, sau khi mà sau đó mình đổ nước kia vào cho đủ 20 lít ạ 5 lít thêm nước đi đây là chúng tôi hướng dẫn nhà vườn làm demo trên một số cây còn sau đó thì nhà vườn làm thì sau khi mà phun hết bình thứ nhất rồi thì mình lại tiếp tục làm tương tự như vừa rồi à, cho à, làm sao mà cho đủ một túi này cho đủ 100 lít nước để phun tưới cho khoảng độ à, ba bốn ba đến năm chục cây. Vâng. Đây rồi đấy đã pha tỷ lệ là một túi silic à, loại 300g với uh, với một uh, à, 5k và mỗi ca tương ứng với 20 lít nước rồi thì bà con chưa, chưa, chưa, chưa xong rồi. thì bây giờ tiến hành đến cái công đoạn nào phun tưới phun cho những cây phôi như thế này à, thưa thưa bạn là đây là cây phôi gì bạn có thể giới thiệu cho khán giả biết xin, được không ạ ờ, xin thưa với uh, tất cả các bạn đây uh, thật ra là đây là một thành quả mà ừ. anh em chúng tôi rất là tâm đắc mà sau bao nhiêu ngày anh em chúng tôi đi tìm hiểu à. thì chúng tôi đã tìm được đây phôi của một con vải đây là phôi của một cây vải cây vải à. đây là đây là đây là đây là, đây là một cây vải mà có tuổi đời là bao nhiêu mà đến cho đến thời điểm này chúng tôi chưa thể nắm được cái tuổi đời của cây là như thế nào bởi vì là vâng. đây nó, nó bởi vì các bạn khi bạn nhìn vào bộ rễ này của cây thì các bạn biết là cái cây này nó làm cây nó rất là lâu năm rồi. đúng rồi rất là lâu năm nó rất già bởi rồi. vì là cái bộ rễ của nó nó ăn ra mà, mà nó ăn nhìn nó rất có chiều sâu và tôi ờ, xin phép các bạn là đây là đây là không của chúng tôi đang ủ cây vâng. và như các bạn là các bạn cũng đã chơi cây và các bạn chơi cây rất là nhiều thì các bạn biết là trong trong quá trình trong quá trình mà chúng ta khi mà ủ cây chúng ta không thể thiếu được những thành phần như ví dụ như phân silic là chúng ta sẽ cho vào là để thành phần làm gì chúng ta sẽ kích thích những cái rễ của, của cây lên và chúng nó tăng cái độ sinh trưởng và tăng cái sức đề kháng của cây là để để nó có thể nó chống chịu được với những cái bởi vì bởi những cái cây như thế này bây giờ nó đang trong thời điểm nó rất là yếu mà chúng ta cần phải có những chế độ phân bón và chế độ uh, nó là, là phun phun tưới và phòng bệnh phải vô cùng hợp lý thì chúng ta có thể giữ được những cây những cây như thế này xin, xin mời các bạn các bạn cũng có thể là lại gần và các bạn chiêm ngưỡng đây là thành quả của anh em chúng tôi vâng. xin các bạn Dạ dạ, và vâng. đối với cây cô như này à, khi mà trồng như này thì các bạn phải dùng hết tất cả NPK đạm nâng kali các bạn phải dùng hết và lúc này chúng ta chỉ à, một là bổ sung phân chuồng hai là bổ sung phân trung lượng silic à, các bạn cứ là phun để... cho nó đẫm đìa nhá rồi vào thân cây và riêng phần gốc thì chĩa khỏi phun xuống như tưới đổ thế là được để kích thích à, ra nhiều rễ mới cũng như là kích thích à, cho cây à, nó à, tươi trẻ trở lại Vâng. tăng cường sức tăng cường sức, sức đề, kháng. kháng cho cây ờ. tăng cường sức đề kháng cho cây để giúp cho cây là à, sau đây được phục hồi tốt hơn thì à, bạn nên phun quanh à, quanh gốc này này quanh gốc để đẫm đìa cho nó này À, mình có thể là phun thế này thì sau này các bạn sẽ thấy là chỉ cần sau qua mấy lần phun thôi thì các bạn sẽ thấy là cái thân của cây vải này sẽ trẻ ra nó sẽ không bị già lua như thế này nữa đấy trông nó, nó có sức sống rất trẻ trẻ lại tuy rằng nó có tuổi đời cao nhưng lại trẻ lại tức là như vậy là nó làm tăng cái cái cái cái khả năng kháng thể đối với cả cây trồng đối với đối cả môi trường đấy xin hỏi là với cây này thì khoảng bao nhiêu ngày thì mình phun lại một lần mà thường ấy mình làm thế này là khoảng độ một tuần mình lại làm lần vâng. thế mà như mà mình chỉ cần làm mấy lần thôi là được rồi vâng, vâng. sau khi mình mà làm xong ấy thì mình lại bịt bóng lại để ủ đó như như cách các bạn vẫn vẫn làm đúng không đấy mình chỉ là phun để để để cho nó hỗ trợ vào đấy còn các thứ khác phần gốc phần phần xung quanh à, tán của nó à, với cái cây này thì à, các bạn nên làm à, phun cho nó khoảng độ 4 à, đến 5 lần sau đó thì à, các bạn giãn cách ra 4 5 lần tức là 7 ngày một lần thì trong một tháng mình làm cho nó khoảng 3 lần 3 lần 3 đến 4 lần Đấy, thì sau đó thì các bạn giãn cách ra là khoảng một tháng phun một lần mỗi tháng mình phun một lần cho nó và với một lượng nước thật loãng từ pha từ à, tỷ lệ là một túi 300 gram với từ 100 cho đến có thể 100 đến 200 lít nước để phun cho những cây phôi khoảng độ ba bốn cây phôi như thế này dạ vâng vậy bạn không như thế được rồi và và đặc biệt một điều nữa là trong thành phần của phân silic thì chúng ta có thể phun ở dưới bất kỳ một thời tiết ví dụ như thời tiết ngày hôm nay cũng trời cũng đã cũng có mưa hơi ẩm và mưa. mưa nhưng mà nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thành phần của sự thay đổi của phân silic dạ. đúng rồi à, dạ. vâng thưa các bạn là à, nếu giải thích theo chuyên gia của chúng tôi thì nước mưa ở trên trời là ion dương. Phân silic là ion âm. Khi à, nước mưa gặp phân silic thì có nghĩa là ion dương gặp ion âm tạo ra một phản ứng sinh học rất là tốt cho cây trồng. Cho nên là đối với những cái mưa nhỏ như thế này thì mình hoàn toàn thực hiện à, thì phân nó sẽ bám dính vào lá và thân cây tốt hơn. Và à, khi mà đất ẩm thì mình phun tưới vào thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và sau đây thì bạn à, có thể bạn Minh đâu rồi? Minh ơi, bạn có thể dùng cái phân này để phun số phân còn lại mình sẽ phun trực tiếp lên cây xoài rồi những cây ờ, lấy hình ảnh có mắt như này ờ, vào cái cây hoa đi à, vâng đối với những cây phôi thì các bạn à, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn làm phun ờ, phân xịt xong rồi và sau đây thì mình sẽ sang để phun cho những cây quế cổ đây xin các bạn với những cây ghế cổ lâu năm các loại cây này, ừ. thì chúng ta thực hiện như thế nào thì chúng ta cũng vẫn theo cái lượng nước đối với những cây này thì các bạn có thể dùng là một túi phân xịt này với tỷ lệ là từ 60 từ 60 lít nước cho đến ờ, khoảng 100 lít nước nếu mà mình qua loãng thì mình phun đấm mình pha ít và đặc theo tỷ lệ là 60 lít thì mình phun vừa uh, phun vừa vừa phải thôi đấy ừ thì cái việc phun này để làm gì đối với những cây đang tốt như này thì các bạn phun để làm gì thì cái phun này à, thứ nhất là để phòng bệnh cho cây Đấy, để làm cho cái lá nó dày xanh to cứng bóng như trắng một lớp mỡ và để cho giúp cái lá nó trao đổi oxy quang hợp tốt hơn thì lá có đẹp thì thân mới đẹp thì chúng ta cung cấp những cái dinh dưỡng để cho lá nó khỏe lên cho khỏe lên và cho cho cây nó đâm nhiều chồi hơn nhiều nhánh hơn đấy thì các bạn có thể phun à, một cái nữa là chúng ta có thể phun vào thân để làm cho cái thân này nó ít bị xù xì nó trẻ hóa nó trẻ hóa lại nó ít bị xù xì cũng như là nó sẽ à, hạn chế những cái rêu rêu lấm mốc ở trên trên thân của ở ờ, cây khế như thế này à. đấy và khi phun thì bạn lưu ý phun quanh uh, toàn bộ trên thân hai mặt lá và đồng thời là xung quanh cả gốc nữa một tác phẩm và đây cũng là một cái thành quả mà rất tâm đắc của anh em chúng tôi vâng. đây chính là con khế mà chúng tôi đã mang từ một nơi rất là xa để mà mang về nhà vườn công minh vâng. và các bạn có thể nhìn thấy cái độ lớn của nó thật ra là tôi thì ờ, tôi cũng không không không, không nhỏ nhưng mà nếu mà như tôi mà đứng gần gần cái cây này thì thì các bạn có thể thấy cái, chưa là gì cả. cái gốc tôi thì đúng là gọi là tôi có thể ngồi lọt giữa cả một cái thân cây <laughs> Vâng, đây là một thân một thân cây khế rất là tâm đắc của anh em chúng tôi. Vâng. vâng. Cây khế này khả năng có tuổi đời cả trăm năm đấy. Vâng. À, nếu mà nói về tuổi đời của cây khế này thì thật ra là chưa một ai có thể đoán được cái tuổi đời của, của cái khế này. Vâng. Bởi vì sao là nó có một cái độ lớn nung độ lớn và độ già cỗi. Nhưng mà chúng tôi rất mong từ thành phần phân silic nó sẽ được trẻ hóa và à. nó vâng. được cải lão hoàn đồng thêm một lần nữa. Dạ, dạ. Rồi. rồi. Dạ. À, vậy thì à, cái mong muốn của các bạn sẽ thành công bởi vì à, phân di tích của chúng tôi cũng đã làm cho rất nhiều những cây bóng mát cây công trình à, của những đơn vị có thương hiệu có tên tuổi và à, họ đã rất hài lòng về những cái thành quả mà sau khi vừa dùng cho cây thì à, cây nó rất đẹp nó rất đẹp nó sinh trưởng phát triển tốt và nó cho ra ngoài hiệu quả cũng như là giảm công chăm sóc à, giúp cho bà con là giảm cái chi phí vào vườn mà cây vẫn và, vâng. và hơn thế nữa là trong thành phần của phân Fosilic khi các bạn pha loãng ra thì nó sẽ không có một sự độc hại nó sẽ không có một chút gì đó là độc hại khi các bạn phun Fosilic cả đúng rồi à, các nhà vườn chúng ta lưu ý là tuyệt đối không được pha một túi phân với 20 lít nước mà phun cho cây thì cây sẽ bị săn lá bởi vì quá liều lượng nó sẽ bị săn lá à, và à, các bạn pha theo đúng liều lượng đối với những cây khỏe như này thì ta áp dụng là 60 lít nước nhưng với những cây nhạy cảm và những cây mà đã đang yếu đang ốm đấy, nó đang ốm nó đang bị trột dễ nó yếu dễ nó hỏng thì chúng ta lên pha tỷ lệ từ 100 có thể cho tới 150 200 lít nước để chúng ta phun đẫm đìa ở trên uh, cho từ khoảng 30 đến 50 gốc vâng. thì uh, cũng mong rằng bà con áp dụng đúng cái quy trình như vậy và cứ 7 ngày ta thực hiện một lần sau khi mình thực hiện từ khoảng độ 4 đến 5 lần rồi thì sau đó mình giãn cách mỗi tháng mình dùng một lần và sau khi mình thấy rằng cây xanh sinh trưởng phát triển tốt này lá bóng đẹp rồi cây tốt xung xuê rồi thì lúc đấy mình dừng xin đích đại chứ không phải là phun suốt đời không phải phun không phải phun quanh năm ngày tháng mà mình chỉ phun theo một liệu trình như chúng tôi vừa hướng dẫn thì giúp cho cây ờ, sinh trưởng phát triển tốt và nó hạn chế được cái sâu bệnh cũng như là nó giúp cho cây nó khỏe nó trẻ trẻ hóa cây và hoa sai trái ngọt ờ, tốt hơn mình có thể ra ngoài này để vâng. ra ngoài để cho sáng một chút mới vừa rồi là chúng em ờ, rất là tâm đắc cái là em đi Hải Phòng thế là em ra chỗ ờ, chùa em ở thầy chùa thầy ờ, thi Nữ Trung Châu ở chùa Phúc Bình Đông Hạnh An Thọ đấy vâng. thế này chúng em ra đấy thì thấy cây tổ cối rất là tốt đây là các bác Phật tử đã là chăm sóc cái phân này đó Vâng. thế là chưa bao giờ mà có cái bác gọi là bác chới ở đấy đấy vâng. mà bác nói là chưa bao giờ mà chúng con được ờ, một vụ lúa bội thu như năm nay con mừng quá thầy ạ vâng. năm nay con 64 tuổi mà con mới được ừ, một vụ lúa coi như là hơn năm tạ một xào vâng bác đấy, phấn khởi lắm vâng. mà dùng phân xịt đấy đấy hơn năm tạ khô đúng không ạ vâng. vâng hơn năm tạ khô đấy. vậy là các bác dùng phân Sinic Bắc Giang đấy vâng dạ vâng thế là chúng em về đây cũng uh, uh, thôi thì nhờ uh, cái uh, duyên. cái cái duyên của vâng. thầy xong là vâng. lại duyên của anh chị thì uh, vâng, ờ, ờ, vâng. về đây giới thiệu thì chúng em từ nay đi là chúng em cũng theo chúng em học của thầy vâng vâng và vâng. các bà con phật tử ở ngoài đúng hạnh dạ vâng cảm, ơn nhà vườn đã quan tâm công ty của chúng tôi à, nếu như các bạn muốn mua cây công trình cây bóng mát à, và một số cây giống ăn quả giá trị cao thì à, các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của bạn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 các bạn nhớ nhấn vào nút hình của chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và với một dòng phân mà nó cho hoa nở rực rỡ, cây trái sum xuê như thế này thì tại sao bạn không dùng nhỉ? Đây là một câu hỏi dành cho bạn nhé. Và cuối cùng tất cả chúng ta xin chào khán giả và hẹn gặp lại. đối với những cây mà các anh cần xuất cần xuất thì anh nên dùng cái phun nhiều này nhanh hơn vâng được đấy cứ đủ cho một đủ một bình bắn này nhá Kìa em bây giờ đấy ông canh nói nhiều nhất ấy, chuyện tôi trở nên quay cái rồi thì tôi thôi mưa gặp xuân này